Cho đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng mới rời khỏi nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca ở khu đô thị ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đăng Lâm, quận Hải An và bê nhiều thùng được cho là tài liệu. Cũng theo báo Người Lao động, ông Đỗ Hữu Ca bị bắt khẩn cấp do có liên quan đến việc nhận tiền chạy án nhưng bất thành.